lý thuyết phần phóng xạ chúng ta sẽ quan tâm về hiện tượng phóng xạ rồi ta cùng nhìn bảng hiện tượng phóng xạ là gì nhớ thầy là một hạt nhân không bền vững tự phát ra phân rã tự phát ra phân rã kèm theo các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác thì người ta gọi đó là hiện tượng phóng xạ như vậy ta có hai cái ý cần nhớ ở đây thứ nhất đó là một hạt nhân không bền vững không bền vững tự phát phân rã thứ hai khi mà nó phát phân rã thì chúng có hai cái đi ra một là tạo ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác nhớ chưa đó nhớ thật kỹ nhé hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phân rã biến đổi thành hạt nhân khác và kèm theo các tia phóng xạ được chưa rồi và ta nhớ thầy đó là gì quá trình phân rã phóng xạ này chỉ do các nguyên nhân bên trong gây ra mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài ví dụ như nhiệt độ và áp suất được chưa đấy nhớ thật kỹ nhé rõ ràng ngay từ đầu tôi nói rồi hiện tượng phóng xạ thì đó là một hiện tượng gì ạ ngẫu nhiên tự phát mà chúng ta không thể điều khiển được đó nhé chúng ta xem các bộ phim uh, viễn tưởng của Hollywood ấy đúng nhỉ đó thế thì người ta hoàn toàn có thể ứng dụng hiện tượng phóng xạ này vào các đời sống đời sống thường ngày được ví dụ như người ta có thể truy tìm tuổi của một của một cổ vật để bao nhiêu năm ra làm sao đúng không nhỉ đó đó là một các ứng dụng của hiện tượng phóng xạ này các bạn chú ý nhé rồi chúng ta cùng nhìn lên bảng tiếp tục thầy quy ước gọi hạt nhân ban đầu phóng xạ ban đầu ấy trước khi phóng xạ ấy, thì gọi là hạt nhân mẹ hạt nhân tạo thành hay là gọi là hạt nhân mà sản phẩm phân rã gọi là hạt nhân con hạt nhân con đây thầy giả sử như thế này các bạn nhìn thấy nhé thầy giả sử thầy có x A1 Z1 hạt nhân x này không bền vững tự phân rã biến đổi thành hạt nhân y A2 Z2 và kèm theo kèm theo một cái Z đây một cái Z đây thầy giả sử A3 Z3 và nhớ đợt kia thầy thằng Y này là hạt nhân con còn thằng Z này đó là các tia phóng xạ đi kèm các bạn chú ý nhé đây thì gọi là hạt nhân mẹ con ách này là hạt nhân con con Z này là kèm theo đó là các tia phóng xạ được chưa vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem các dạng phóng xạ có những dạng gì cùng nhìn đến bảng đây ạ thứ nhất phóng xạ đó là alpha alpha này đây ạ các bạn nhìn đến phương trình phóng xạ dạng alpha đó là từ x có số khối là a điện tích là z đúng không nhỉ biến đổi thành hạt nhân con y